Rồi em hãy bơi ra người cá Khánh Bơi đúng nha Thẳng tay ra Tiếp tục Lắc đuôi một cái Một hai ba Mà há miệng người cá phi long giỏi quá đã túm được bạn người cá khánh bây giờ hãy tìm coi bạn người cá mimi ở đâu bơi đụng được bạn người cá mimi nữa là em sẽ thắng ừ, tìm đi ê, ê, em không được ngồi nghỉ ngồi nghỉ không được bám tay vô bờ quá quá lâu nha tôi đếm một hai ba em còn mà còn bám tay vô thành hồ là em sẽ thua vuốt nước đi hồi nãy tiêu vậy đứng nước kiểu người cá sao rồi chị bắt rồi chạy giúp kìa người cá mimi bên kia dạ. rồi ai cho đúng đâu đâu đâu sai là vì sai là không có quà nha nổi mặt đâu đúng rồi Chà Người cá phi long Hôm nay mới học bơi ngày đầu mà đã túm đầu được hai người cá có level